Bling and Mega Z Birania Bạn bắt đầu tập động Yeah Baby get my gun Bạn bắt đầu ba Yeah Baby get my gun Bạn bắt đầu tập đi Time Baby get my gun Bạn bắt đầu tập xúc cụ Yeah Baby get my gun Ông bỏ cho con đéo thêm chọc thì máu nó cũng chỉ đem đi chọc thôi Sao chỉ theo thằng này mới làm mày thì chúng huy mày vẫn chỉ đi xuống cu thôi Đến năm đang so chỉ cùng với phục cu Còn thằng ngu như mày sao chừng cùng phục cu Một khi tao đi là khó làm bị đau Thì ngoài cái túi sát còn cho đám mày chúc cu vì nọ rap biệt số mọi đừng thứ nhì Số gì thứ nhất còn mày đứng ở hạng Tư tại mày là con đàn bà thì ấy làm nhà mày nó sẽ nhất thằng nào làm cha Bỏ vợ bỏ con mày đi bú lúc van có sự đã làm cha mày thử đừng nghĩ xem Cẩn thận có cậy ở bên mỹ thằng ấy đen nhà mày có thêm một thằng em em là thằng bị đen Yeah Sau khi từ này mày rổ cái tên mày từ Bill Gates bảo đá VP mày đi ăn cây để kiếm phép nhưng sợ thua nên chạy bạn chui vào trong lúc chỉ bắn VP cháy nhà lòi ra mặt chuột dừng cháy báo chạy lên thẳng black rắn báo chạy vào phường luyện Việt Nam phản động bình thường ở Việt Nam thì mình không xúc cu về Mỹ đi xúc cu đảng mày nên đổi tên là Việt Nam New ai có biết báo tên rằng dạ, nghe mày rap gắt như mấy con đàn ông đang bị sờ vào trốn Út mặt vào lồn con của mày Gọi là bố Nên tôi thể chuyện Và tôi chơi dễ tâm thì tao và mày Thằng nào mới là ấu dân Gọi tao là con cu tao đâu Con bồ mày giống như là cân con cu Mày đi giống như Tuy rap Việt đều không đi thế mới thật